Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một con app đặt đơn ảo kiếm tiền nha. Link tải app và đăng ký mình để dưới phần mô tả các bạn. Sau khi các bạn click vào link là sẽ có một giao diện như này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành đăng ký tài khoản. Thứ nhất các bạn sẽ điền tên đăng nhập. Tên đăng nhập của chúng ta là tên không dấu nha. Thứ hai là nhập mật khẩu Dòng thứ ba các bạn nhập lại mật khẩu và dòng thứ tư dòng dòng này các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu là KAVD5Z nha. Sau khi các bạn đăng ký thành công, các bạn sẽ ấn vào mục tải xuống, tải app xuống nha. Sau khi các bạn tải app xuống và cài đặt thành công, các bạn tiến hành mở app lên cho mình. App có tên là Abobo nha. bạn ấn cho phép này các bạn sẽ nhập tên đăng nhập và mật khẩu sau đó các bạn ấn đăng nhập sau khi đăng nhập thành công các bạn sẽ có một cái giao diện đây là cái giao diện của con của con app nha bây giờ mình sẽ <clears throat> hướng dẫn các bạn cách đặt đơn để kiếm tiền nha thứ nhất các bạn ấn vào mục xuống đơn này các bạn ấn mục xuống đơn ngay sau đó các bạn sẽ nhập địa chỉ tên thật và địa chỉ số điện thoại của các bạn nha ở dưới nhập tên thật của các bạn nhập số điện thoại của các bạn sau đó nhập địa chỉ tùy các bạn nhập địa chỉ nhà cũng được gửi các bạn sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin các bạn sẽ ấn vào mục ok này bây giờ các bạn đã thêm thêm địa chỉ thành công các bạn sẽ ấn vào mục xuống đơn ngay và hiện tại nó đang lấy đơn nha các bạn sẽ ấn vào mục gửi đi này các bạn ấn xác nhận bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách auto tự động đặt đơn nha các bạn vào ch play này tải cho mình ứng dụng auto click ứng dụng như này các bạn cài đặt xuống tải và cài đặt xuống cho mình nha khi cài đặt thành công các bạn ấn mở app lên cho mình các bạn ấn ấn vào mục à, nếu mà có hiện cho phép thì các bạn ấn cho phép nha sau đó các bạn ấn vào mục mục bật này mục nhiều mục tiêu nha các bạn ấn cấu hình mới sau đó các bạn sẽ vào up đơn này các bạn ấn xuống đơn này sau đó các bạn sẽ ấn vào mục dấu cộng các bạn di đến phần mục xuống, xuống đơn ngay này. các bạn ấn vào mục số 1 này. sau đó các bạn chọn ở đây làm dây chọn một dây các bạn ấn đồng ý này sau đó là các bạn ấn chạy ở mỗi, mỗi, mỗi tam giác dạ hình tam giác ấy sau đó các bạn ấn dừng các bạn ấn thêm dấu cộng và dấu cộng nữa là số 2 các bạn ấn di đến phần gửi đi à. các bạn chọn cho mình là giây các bạn chọn một giây cho mình sau đó các bạn ấn vào một tam giác này đấy các bạn thấy là nó đã tự động đặt đơn cho chúng ta nha nên là chúng ta không phải làm thay nữa cái cách auto này ờ, sẽ ờ, rất là hợp với những những bạn nếu mà nạp tiền vào để ờ, đặt nhiều đơn đấy các bạn thấy nó tự động auto luôn chúng ta không cần phải làm gì Ok, bây giờ các bạn sẽ ấn dừng cho mình Sau đó các bạn ấn vào một hình bánh răng cưa này Các bạn ấn phòng hình đây các bạn lưu đặt tên cho nó là tùy các bạn mình sẽ chọn là auto à, bồ bồ nha ok sau đó các bạn ấn lưu này và lần sau các bạn chỉ cần các bạn chỉ cần um, đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn ở lần sau các bạn chỉ cần thoát chỉ cần vào automatic click này và các bạn bật này chọn cái mục auto outbox đúng không đây mình vừa lưu có hình đây đây. sau đó các bạn sẽ vào app đã tiếp tục ấn xuống đơn này các bạn ấn ấn cho nó chạy đi chạy nhau đó Đấy. cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu mà các bạn thấy video của mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cảm ơn các bạn